một chiều bên dòng sông lam anh gọi em cô gái lai đò chuyến đò chiều anh đưa sang sông anh thầm thương cô gái lai đò ngày ngày anh sang thăm em nhà em bên lỡ anh ở bên bồi câu đời câu chờ đôi ta thương nhau trên dòng sông in bóng trăng thề một câu vì anh trao nửa câu vì em